rồi mọi người hôm nay thì máy cũng Phúc Thắng chào bán máy chấn 200 tấn khổ 3m1 dòng 3 chữ A mọi người nhé con này đời của nó khá là cao đời của nó là đời 2002 mát của nó nằm ở hông bên này đây model của nó là 3MR31 lực 200 tấn khổ 3m1 này đây khổ 3m1 lực 200 tấn này đời của nó đời 2002 mọi người nhé. đây là sâu đây bơm dầu nằm ở góc trên cư motor cư nằm ở trong này rất là gọn đây đấy con này dao kẹp nhanh bảo điều khiển của máy đây con này vẫn chạy điện của Nhật 3 pha 200 nhé. thì em thử dao à, em thử lên xuống đi con này thì hiện tại trên máy thì đang chưa có dao cối <laughs> đây là cứ chạy về gốc này lên xuống này lượt 200 tấn mọi người nhé con này nước sơn của nó còn khá là đẹp đấy anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em 0964 306 068 lần này bên em về nhất rất là nhiều chấn nhá 200 tấn của 31 này 100 tấn khổ 2 mét rưỡi này Mazak này em có cô Komatsu 160 tấn khổ 3 mét 1 nữa nhá ờ, giá cũng khá là tốt mấy con à, khổ 2 mét 50 tấn à, về rất là nhiều anh em có thể lựa chọn thoải mái nhé con này 200 tấn thì anh em uh, dùng chấn uh, ờ, tùy sản phẩm nó thoải mái lực nước sơn còn rất là đẹp Đấy, anh em nào có nhu cầu thì quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em nhé em thọ bên máy cũng thắng uh, ờ, máy thì hiện tại đang ở đông anh hà nội rồi tại km 9 quốc lộ 3 đồng quán cổ loa đông anh tại cơ sở của máy cũng thắng đây bảng điều khiển của máy đây máy bao chạy thì bao test sản phẩm mọi người nhé trên này là một cái đồng hồ áp này Đó, anh em có nhu cầu thì có thể là đăng ký kênh chia sẻ video của em để được nhận ờ, những cái video test máy mới nhất nhé. con này là ma rắc 2.5 mét được 100 tấn Đây. ra thì mà đây em có một con uh, Komatsu 50 tấn 2 mét, 2 mét này con uh, Komatsu 160 tấn 3 mét 1 này con này giá cũng rất là tốt đấy, đấy anh em xem là vào việc con nào thì liên hệ với em nhé em sẽ nhắc lại số điện thoại em là 0964 306 068 con này đầy đủ giao cối rồi này đầy đủ rau cối chấn thử rồi nhé, con này là đây đây đã chấn thử rồi nhé, đây nó chấn thử nó đã chấn thử khổ hai mét rưỡi rồi này Đấy. lực chấn rất là khỏe chấn đẹp rồi xin cảm ơn tất cả mọi người